trai mùng 1 gái hôm rằm có thực sự đáng lo ngại cứ nhắc đến trai mùng 1 gái đêm rằm là mọi người e dè ái ngại thậm chí có nhiều người đã dùng nhiều biện pháp để tránh sinh con trong ngày này việc này có nên hay không trong dân gian từ lâu đã có cụm từ trai mùng 1 gái hôm rằm để chỉ việc những bé gái trai sinh ngày mùng 1 và bé gái sinh ngày 15 âm lịch hàng tháng khó nuôi khó dạy dỗ. Thế nhưng, việc trai mùng một gái hôm rằm là tốt hay xấu còn phụ thuộc nhiều vào môi trường dạy dỗ trong gia đình và trường học của những đứa trẻ này. Theo một số chuyên gia, chúng ta không nên đánh đồng việc khó nuôi dạy bé trai sinh vào ngày mùng 1, con gái sinh vào ngày rằm. Câu này chỉ đúng đối với những đứa trẻ sinh ban đêm mà thôi. Theo phong tục và văn hóa phương Đông, thời điểm ngày mùng 1 là bắt đầu cho một chu kỳ mới – Ngày 15 trăng sáng nhất lại đánh dấu chu kỳ tiếp theo là trăng mờ dần là lúc ma cà rồng xuất hiện, thời khắc mang màu sắc ma mị với nhiều câu chuyện theo dệt, mang theo cả nỗi nghi hoặc cho mọi người. Bên cạnh đó, sức hút của mặt trăng theo âm lịch, của mặt trời theo dương lịch, sức hút của mặt trăng làm cho thủy triều thay đổi lên xuống, đồng thời cũng đã gây ra trạng thái thủy triều sinh học trong cơ thể con người làm cho chất lỏng trong cơ thể con người cũng có những thay đổi nó chính là nguyên nhân gây nên những kích thích thần kinh đến khủng hoảng bị rối loạn và mất thăng bằng ảnh hưởng tới thần kinh của những người sinh ra trong ngày này đồng thời những ai sinh vào hai đêm đó sẽ có những biến đổi sinh học đặc biệt hơn so với những người sinh vào các đêm khác theo tư duy logic hơn đó là người châu á đặc biệt là người việt có phong tục thờ cúng tổ tiên đi lễ chùa vào ngày mùng 1 ngày rằm chúng ta xem trọng ngày này như là ngày của thần thánh đó là lý do những đứa trẻ sinh ra trong ngày này được bố mẹ cưng chiều đi đâu cũng nhấn mạnh về ngày sinh của con đứa trẻ có cảm giác mình là người quan trọng hơn những trẻ sinh vào các ngày khác vì cái tôi của mình được vuốt ve nên tâm lý đứa trẻ cao ngạo hơn xem mình là trung tâm muốn mọi người phải xem trọng mình hơn bất cứ điều gì dần dần việc này ảnh hưởng lớn đến tính cách nên chúng có xu hướng ngang bướng ít nghe lời hơn đức năng thắng số tục kiên kỵ sinh con trai mùng một gái ngày rằm là nguyên nhân nhiều gia đình can thiệp bằng y học để tránh sinh con vào thời gian này trên thực tế, có nhiều gia đình đã chọn ngày giờ sinh cho trẻ, tránh trai mùng một gái hôm rằm để dễ bề chăm sóc, không trái tính trái nết theo quan niệm truyền thống. Theo khía cạnh tâm linh, mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, hoàn toàn do tự nhiên sắp đặt chứ không thể can thiệp bằng y học theo kiểu sinh con theo ý muốn, giờ giấc của cha mẹ bởi nếu vậy thì ai cũng sẽ chọn ngày giờ tốt cho con làm gì con người phải chịu cảnh khổ sở nghèo túng nữa nhưng nếu chỉ can thiệp bằng y học không thôi thì không đủ và cũng không cần thiết cái quan trọng nhất là việc phụ huynh quan tâm giáo dục các con từ nhỏ không nên nuông chiều con cái thái quá thay vào đó là nên dạy con tính tự lập từ tấm bé trẻ con như viên ngọc thô cần phải mài dũa nhiều tầm mới sáng có như vậy thì trẻ dù sinh ngày nào cũng mới có thể phát huy đức tính tốt giúp ích cho đời được vì thế có thể nói việc sinh con ngày nào không quá quan trọng nhưng được sự giáo dục quan tâm chăm sóc của gia đình sẽ giúp đứa trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn một cách hài hòa không thể cứ đổ tội cho sinh vào ngày mùng 1, ngày rằm để thoát thác cho vai trò giáo dục của gia đình được. Nếu bạn vẫn có kế hoạch đón em bé trong năm 2019 nhưng tạm thời chưa được thỏa nguyện thì có thể tham khảo thêm sinh con năm 2020.